Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca xoay kèo nhé à, Ngày hôm qua thì mình cũng đã đẩy cho anh em hai trận đấu đây là giữa Sefri và MU Cũng như là trận đấu giữa uh, à, Mitti và Lazio rồi đúng không? À, cả hai trận đấu này thì nếu như anh em uh, theo mình ở trên kênh ấy Thì uh, anh em uh, chúng ta không có chiến thắng được cái kèo nào cả Khi mà mình uh, có gợi ý cho anh em đi cái tài ba quả ở MU cũng như là Lazio 0.5 à, trận Lazio thì chúng ta còn à, chiến thắng được với cái mã tài à, đúng không anh em đấy thì à, chúng quy lại thì ngày hôm qua nếu như anh em nào mà theo ở trên kênh ấy thì anh em cũng à, thua có mỗi kèo mù u thôi à, tuy nhiên thì ở trong nhóm thì mình à, trước trận đấu thì mình cũng đã đẩy cho anh em rồi đúng không khi trận đấu diễn ra thì mình cũng đã đẩy cho anh em đấy là cái kèo mù u đấy là chúng ta đi xỉu ba này cũng như là ở cái trận Real Sociedad thì uh, có cho anh em chơi đấy là Real Sociedad hiệp 1 0.75 cũng như là cái tài 125 ở hiệp 1. <clears throat> thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được cái tài uh, cái xỉu MU 3 cũng như là hiệp 1 thì Real Sociedad cũng đã chiến thắng với tỷ số là 1-0. Đấy. <clears throat> thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm. Ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái má kèo mà bet các bet thủ ở trong nhóm của mình đẩy anh em nhá. <clears throat> thì mình cũng nói rồi những cái mã kèo mà mình đẩy ở, lên ở trên kênh ấy sẽ là những cái mã kèo gợi ý để cho anh em chúng ta tham khảo thôi còn những anh em nào muốn những cái mã kèo ăn chặt cũng như là muốn cái mã kèo ăn có tỷ lệ ăn cao hơn thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Tele nhé mình sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em chúng ta cùng đi theo những cái bet thủ ở trong nhóm của mình cùng ngồi ờ, một chiến thuyền thì anh em chúng ta sẽ dễ chiến đấu hơn đúng không à, buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã diễn ra hết những cái ờ, trận đấu của cúp C2 cũng như là C3 rồi. Chỉ còn mỗi trận đấu giữa Arsenal và PSV thì đang còn bị hoãn thôi. Và dạng sáng ngày mai, ngày 17 tháng 6 này sẽ bắt đầu đấy là à, tất cả các giải đấu sẽ diễn ra. Đặc biệt là ngoại Anh sẽ trở lại anh em. À, hai trận đấu sớm của dạng sáng ngày mai của ngoại Anh sẽ là Aston Villa và Southampton cũng như là Nottingham Forest và Fulham anh em. À, hai trận đấu này thì à, mình à, sẽ đi vào à, nhận định luôn cho anh em nhé để anh em đỡ phải chờ lâu đấy à, trận đấu giữa Aston Villa và Southampton thì sẽ diễn ra vào lúc à, 2 giờ dạng sáng ngày mai cũng như là diễn ra trên sân nhà Villa Park của Aston Villa à, trận đấu này thì Aston Villa sẽ chơi với đội hình đấy là 4-3-1-2 Ờ, vẫn là những ờ, cái chiến thuật cũ thôi khi mà bộ đôi ở trên vẫn như là Watkin và Bailey và ờ, Cam ở giữa để hỗ trợ cho hai tiền đạo đấy là Coutinho. Trận đấu này thì ờ, huấn luyện viên Guerra sẽ mất đi đấy là Benacre và Diego Dalot thì đang chấn thương từ đầu mùa thì vẫn chưa thấy xuất hiện này. Ờ, đặc biệt là có sự sẽ có thêm một cái sự bổ sung cái này thì cũng chưa biết là có ra sân hay không anh em nhé vì đang còn phải kiểm tra thể lực cũng như là sau chấn thương thì ờ, có rất nhiều những cái vấn đề mà các cầu thủ cần phải ờ, quan tâm đúng không hay là Marticat à, ờ, còn về phía đội khách Southampton họ sẽ đến làm khách trên sân của Aston Villa với đội hình 4-2-3-1 <clears throat> và trận đấu này thì uh, <clears throat> Southampton sẽ ờ, mất đi đấy là Lavia và Liramento. Đây cũng là hai cái cầu thủ ờ, đá khá hay trong đội hình Southampton. À, hiện tại thì Southampton đang xếp thứ 12 còn Aston Villa thì lại đang xếp thứ 17 anh em. Uh, Aston Villa trong uh, cái đầu mùa giải thì họ đã chơi khá là hay ở cái, ờ, những cái trận đầu tuy nhiên thì sau đấy thì họ lại trượt dài phong độ khi mà để thua liên tiếp 3 trận đấu cũng như là ờ, mới đây thì họ để ờ, họ lại hòa lại cầm hòa được Manchester City anh em đấy <clears throat> còn về phía Southampton Southampton thì họ cũng khá hơn một chút khi mà sau 6 vòng đấu thì họ cũng đã có hai chiến thắng tuy nhiên thì vòng gần mới đây thì họ cũng đã thua uh, Wolver với tỷ số là 1-0 <coughs> xét về mặt phong độ ấy thì uh, mình có chút nhỉnh hơn so với uh, nghiêng về đội chủ nhà khi mà đội chủ nhà họ trận đấu trước họ gặp một đối thủ rất mạnh đấy là Manchester City và họ đã cầm hòa được Manchester City với tỷ số 1-0 và một đều đúng không? Còn về phía Southampton thì uh, Ờ, sau cái trận đấu họ thắng Chelsea với tỷ số 2-1 thì họ lại bất ngờ để thua Wolver với tỷ số 1-0. Đấy. Đây ờ, cũng là cho thấy là cái phong độ phập phù của Southampton ờ, trước trận đấu này. Xét về cái hàng phòng thủ thì cả hai đội đều đang có số bàn thua bằng nhau. Sau 6 trận thì cả hai đội đều để thua 10 bàn anh em ạ. Uh, nhìn vào cái hiệu số bàn thắng bàn thua thì anh em chúng ta có thể uh, đi vào cái mã kèo đấy là cả hai đội cùng ghi bàn anh em nhé cái mã đấy là cả hai đội cùng ghi bàn đấy là cái mã của kèo châu âu đấy cả hai đội cùng ghi bàn thì à, anh em có thể đi vào cái mã này được khi mà mình xét thấy cả hai đội bóng thì cái hàng thủ họ cũng không phải là quá mạnh đấy còn à, xét về kèo hiện tại thì à, Aston Villa có mã handicap chấp 0.5 Southampton cũng như là cái tài 2.75 anh em. À, thật sự mà nói thì à, trước cái trận đấu này thì ờ, ngoại anh cũng đã được nghỉ một thời gian khá là dài rồi. Đấy. Cũng như là tất nhiên là hầu hết tất cả các cầu thủ đều có một phong độ cũng như là có cái thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu này chỉ trừ những cái cầu thủ mà bị dính chấn thương nặng thì tất nhiên họ vẫn còn phải điều trị thôi và với cái kèo uh, 0.5 thật sự mà nói thì mình vẫn đánh giá cao Aston Villa hơn mà. Nên là trận đấu này thì mình sẽ đi hôm anh em nhé. Mình sẽ chọn ôm, đây là Aston Villa. <coughs> Aston Villa chấp 0.5. À, ờ, và cái mã kèo nữa đấy là cả hai đội ghi bàn anh em, cả hai đội đều ghi bàn anh em nhé. Đây sẽ là hai cái mã kèo mà mình ờ, sẽ cho anh em ờ, tham khảo cũng như là anh em có thể đi ngay từ đầu hai cái mã kèo này và tất nhiên rồi à, đấy là những cái mã kèo như là cả hai đội đều ghi bàn thì chỉ có ở trên trang thôi anh em ạ nên là những anh em nào mà báo cầu ngoài cũng như là anh em mà kéo trang về ấy thì uh, anh em nào chơi lâu thì anh em biết còn những anh em mà báo cầu ngoài thì chắc chắn là sẽ không có những cái mã kèo này để cho anh em chơi đâu đây là những cái mã kèo rất dễ để anh em chúng ta đầu tư đấy và mình cũng nhắc lại luôn đấy là anh em đã nhắn tin và xin vào nhóm của mình thì anh em cũng phải đạt được những cái điều kiện mà mình đưa ra anh em nhá vì uh, khi anh em vào nhóm ấy thì anh em sẽ được nhận những cái tip kèo vàng miễn phí đấy thì anh em cũng phải uh, làm theo một uh, số cái điều kiện của mình thì anh em mới được vào nhóm vì anh em có mất cái gì đâu vào nhóm không có thu phí không mất lộc lá hay là không mất một cái gì cả và trong nhóm của mình cũng nghiêm cấm đấy là bán kèo hoặc là uh, lôi kéo các thành viên anh em nhé anh em nào thành viên mới mới vào thì anh em nhớ tuân thủ theo những cái điều kiện ở trong nhóm đưa ra còn bây giờ thì uh, xin hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình